Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Làm tiến sĩ thay vì học tiến sĩ, thêm một khẩu hiệu tối nghĩa Làm tiến sĩ thay vì học tiến sĩ như hiện nay là yêu cầu mới nhất do một viên chức Bộ Giáo dục Đào tạo vừa đưa ra Người phát biểu làm tiến sĩ thay vì học tiến sĩ như hiện nay là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc trong buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ vào hôm 1 tháng 6 vừa qua. Đây là buổi làm việc hướng tới công tác xây dựng chiến lược quốc gia nhằm phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030. Theo ông Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, làm tiến sĩ thay vì học tiến sĩ có nghĩa là cần đầu tư sâu hơn, đẩy mạnh hơn nữa cho các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo đột phá, thu hút nhà nghiên cứu đầu ngành, từ đó thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao để khoa học có thể nuôi được khoa học. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam giáo sư Hà Tôn Vinh, Giám đốc Trung tâm Nhân lực Stella Management ở Việt Nam nhiều năm qua cho biết thêm. Học tiến sĩ thì có khoảng 3 loại tiến sĩ nghề nghiệp, tỷ như bác sĩ cũng là tiến sĩ, thứ hai là tiến sĩ để đi làm nghiên cứu và thứ ba là tiến sĩ để đi dạy học. Ở Việt Nam thường người ta cần tiến sĩ để được thăng quan tiến chức hoặc có cơ hội hưởng lợi lộc, địa vị hơn là đi dạy học hoặc nghiên cứu. Tôi không hiểu Thứ trưởng đưa ra quan điểm hay khái niệm làm tiến sĩ với học tiến sĩ là như thế nào. Tiến sĩ là một trình độ để chứng nhận mình học cao đến bậc đó và mình có thể dạy họ được, có thể nghiên cứu được hoặc làm chuyên khoa được, chứ còn bảo làm tiến sĩ thì thực sự tôi không hiểu được, ông nói. Đất nước nào cũng như thế, muốn làm tiến sĩ thì phải học lên cao hơn, phải chọn luận án để bảo vệ, chứ không học tiến sĩ như hiện nay thì lấy đâu ra để trở thành tiến sĩ là nhận định của giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã giải thích như vậy với Đài Tiếng Nói FA qua thư điện tử. Giáo sư Chu Hảo viết rằng Theo tôi hiểu, một người đã có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ và có nhu cầu lấy bằng tiến sĩ thì họ phải đi học để qua được kỳ sát hạch tổng quát. Trung bình mất khoảng 2 năm và làm luận văn tiến sĩ với ít nhất hai công trình nghiên cứu được công bố ở một tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong 2-3 năm tiếp theo, dưới sự hướng dẫn của một ông thầy mà thường là một vị giáo sư. Đây là hình ảnh luận án tiến sĩ mang tên Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức ở thành phố Sơn La. Mới đây đã khiến dư luận xôn xao vì rất nhiều luận án không giúp gì được cho cuộc sống. Nó chỉ là một thứ trò cười để những người này có điều kiện thăng quan tiến chức mà thôi. Nếu sự hiểu biết của tôi là đúng như thường lệ quốc tế thì lời phát biểu của ông Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là chưa đầy đủ và rõ ràng. Cũng theo khoa học công nghệ của môi trường Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê năm 2020 năm 2021, cả nước có 23.956 giảng viên trình độ từ tiến sĩ trở lên, tập trung phần lớn ở Hà Nội với 66%, thành phố Hồ Chí Minh 20%, còn lại là các tỉnh thành 14%. Mặt khác, so với các giai đoạn 2014, 2015, 2019, 2020, số lượng giảng viên đại học có bằng tiến sĩ tăng từ 11,7% lên 31,3%. Tuy nhiên, xét về bình diện chung thì cơ cấu giảng viên có trình độ tiến sĩ trong toàn bộ ngành hệ thống hiện nay vẫn còn rất thấp, đặc biệt ở các đại học địa phương. Phải chăng câu nói như khẩu hiệu của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo rằng làm tiến sĩ thay vì học tiến sĩ hiện nay xuất phát từ thực tế là chất lượng đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam đang được dư luận quan tâm sau khi xuất hiện dự án tiến sĩ cầu lông của Viện Khoa học Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tiến sĩ ngành xây dựng đảng, chuyên ngành hết sức tảo lao. Đặc biệt, ngay sau khi đó có kết luận của Thanh tra Chính phủ về hàng loạt sai phạm từ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trong đó có vấn đề đào tạo tiến sĩ đây là hai câu hỏi mà dư luận đặt ra. Kết luận mới rồi thì thanh tra chính phủ cho thấy hàng năm Việt Nam cho trình làng lên trên 200 tiến sĩ, hơn 1.000 thạc sĩ, góp phần cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2015-2017, công tác đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ Học viện Khoa học Xã hội trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội còn rất nhiều vi phạm, được thanh tra của chính phủ đã chỉ ra. Giáo sư Chu Hảo nói. Ông Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã đúng khi tỏ ra lo lắng về chất lượng đào tạo bậc tiến sĩ ở ta hiện nay ngày càng đi xuống. Nhất là các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn, chưa tới những trường hợp tệ hại như tiến sĩ Cầu Lông chẳng hạn. Một thính giả đã nói với Đài Tiếng Nói IFA và không nêu tên, đang học viên của Học viện Cảnh sát biển Việt Nam nêu ý kiến của ứng dụng Messenger như sau. Chắc tại mấy cái sai phạm này mà ông Nguyễn Văn Phúc phải chữa thẹn, chuyện Bộ Giáo dục và Đào tạo không quản được việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ lâu nay. Thế còn phát ngôn kiểu ngẫu hứng tung hê là làm tiến sĩ thay vì học tiến sĩ như hiện nay thì đúng là mê hồn trận rồi. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Đây hình ảnh có nhiều luận án tiến sĩ đề tài na ná như nhau, ví dụ như có hơn chục đề tài về chuyển biến kinh tế xã hội, rồi tỉnh nào cũng chuyển biến kinh tế xã hội rồi thì quá trình chuyển biến kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997 cho đến năm 2010, bảo vệ năm 2013, rồi thì quá trình chuyển biến kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam từ năm 1997 cho đến năm 2013. Và rất nhiều những đề tài tiến sĩ nó trùng lập nhau ở khắp nơi. Phần lớn những đề tài này được bảo vệ tại Học viện Khoa học Xã hội. Nhiều đề tài có thời gian thực hiện khác nhau, những ý tưởng về đề tài gần như giống nhau, cùng người hướng dẫn. Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giáo sư Chú Hảo nhìn nhận vấn đề như sau. Những biện pháp nhằm khắc phục tình trạng yếu kém trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mà ông Nguyễn Văn Phúc đề xuất trong buổi làm việc với Bộ Khoa học Công nghệ nói chung là hợp lý. Tuy nhiên, xưa nay những khẩu hiệu như vậy luôn luôn được nhắc đi nhắc lại, mà thực tế triển khai thì đâu vẫn hoàn đấy, chưa có gì đáng lạc quan. Giáo sư Hà Tuân Vinh của trường đào tạo nhân lực Stenda Management giải thích thêm, một công trình nghiên cứu không nhất thiết phải có những tính ứng dụng của môi trường xã hội hoặc là một môi trường kinh doanh, nhưng nếu ứng dụng được trong xã hội trong kinh doanh thì quá tốt. Ở Mỹ có nhiều nghiên cứu không có tính ứng dụng, ví dụ như tại sao con tôm bơi ngược. Đó chỉ là nghiên cứu vì nghiên cứu. Theo quan điểm của tôi, nhà khoa học là nghiên cứu tất cả các gì mà họ muốn nghiên cứu, mà nếu ứng dụng được trong xã hội hay là trong kinh doanh thì quá tốt, ông nói. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 2.000 chuyến bay thu lợi 4.000 tỷ đồng Nguyễn Văn Thể với Bùi Thanh Sơn ai nắm phần hơn. Bây giờ tham ô là ngàn tỷ chứ trăm tỷ xem ra không đáng quan tâm. Ở Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển khủng khiếp. Ngàn tỷ là số tiền rất lớn nó tương đương với 50 triệu đô la trở lên. Với số tiền tham ô như vậy ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều không thể và rất khó có thể nuốt trôi với những thể chế dân chủ tự do. Tham nhũng ở những quốc gia khác chỉ là vài trăm ngàn đô hoặc vài triệu đô là quá lớn, nhưng ở Việt Nam tham nhũng như thế được gọi là tham nhũng vật Lợi dụng thảm họa để trục lợi thì có lẽ không nơi nào bằng Việt Nam. Chỉ cần mấy tháng dịch, Việt Nam Airlines đã thực hiện 2.000 chuyến bay giải cứu, trục lợi hàng ngàn tỷ đồng. Những con người làm nên điều này dường như họ không có lương chi, họ ăn trên đầu, trên cổ người dân, lúc người dân khốn khổ nhất. Đây là hình ảnh hãng hàng không Việt Nam Airlines thực hiện hơn 2.000 chuyến bay trục lợi. Việt Nam Airlines là doanh nghiệp của nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Để được bay giải cứu thì Việt Nam Airlines phải được bộ này cho phép và nhờ thế, Việt Nam Airlines đã thực hiện gần 2.000 chuyến bay để trục lợi. Mỗi chuyến bay họ thu lợi khoảng 2 tỷ đồng. Vậy thì nhờ các chuyến bay giải cứu mà Việt Nam Airlines đã thu lợi một số tiền rất lớn lên tới 4.000 tỷ đồng. Để có những chuyến bay hút máu này phải có sự ưu tiên của Bộ Giao thông và Vận tải và sự tiếp tay của các đại sứ quán để lùa khách hàng cho Việt Nam Airlines trục lợi. Như vậy, để xảy ra tiêu cực thì ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng phải cùng chịu trách nhiệm. Vào ngày 28 tháng 1, những bị can đầu tiên của vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao đã bị khởi tố, tạm giam là bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục lãnh sự, Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Cục phó, Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, Tránh văn phòng Cục lãnh sự, Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó phòng Bảo hộ Công dân Cục lãnh sự. Cả bốn đều bị điều tra về tội nhận hối lộ khủng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể. Hai tháng sau, bà Nguyễn Diệu Mơ, 42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hàng không An Bình bị bắt với cáo buộc đưa hối lộ. Giữa tháng 4 năm 2022, cơ quan điều tra bắt ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để điều tra về tội nhận hối lộ vào ngày 14 tháng 4 liên quan đến vụ bê bối đưa nhận hối lộ để thực hiện các chuyến bay giải cứu. Ông Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, 58 tuổi, vừa bị bắt về tội nhận hối lộ. Cùng với hai bị can khác gồm một nam chuyên viên 41 tuổi thuộc Bộ Y tế và một cựu nam cán bộ công an 43 tuổi từng làm việc ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của cả ba bị can nêu trên. Vụ việc tại Cục lãnh sự xảy ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra tàn khốc dẫn đến các nước phải đóng cửa biên giới với nhau từ đầu năm 2020. Do đó, các công dân Việt Nam phải bỏ ra chi phí cao gấp 5 đến 8 lần so với trước đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng phía sau. Vụ việc đã gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam cũng như quốc tế về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh ở Việt Nam để trục lợi từ người dân đang khốn khổ. Đây là sai phạm có tổ chức, có sự thống nhất của hai bộ Giao thông Vận tải và Bộ Ngoại giao. Việc bắt bớ những người đứng đầu bộ không hề dễ gì. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn của Bộ Ngoại giao. Với 4.000 tỷ tiền trục lợi, vậy câu hỏi đặt ra là liệu rằng ông Nguyễn Văn Thể và ông Bùi Thanh Sơn đều vô can hay sao? Làm sao vô can được khi mà sai phạm đến cấp thứ trưởng? Trong món lợi 4.000 tỷ đồng này không ai nghĩ rằng hai bộ trưởng này có ăn chia hay không. Câu hỏi mà dư luận luôn đặt ra đối với các ông. Người ta không chỉ biết mỗi ông bỏ túi bao nhiêu tiền mà thôi. Việc mỗi ông bỏ túi tiền hay không thì là công việc của cơ quan điều tra. Có lẽ pháp luật khó động tới hai ông bộ trưởng này với hai ông này đang có gốc rễ rất lớn. Người dân ai cũng chờ ông Trọng khui vụ việc này và liệu rằng ông có khui tới cấp bộ trưởng hay không thì còn phải xem tiếp.